Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ năm ngày 3 tháng 6 năm 2021, tức ngày 23 tháng 4 năm 2021 âm lịch, ngày canh thìn, tháng quý tỵ, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm ngọ hôm nay là giáp tý, canh tý, bính tuất, bính thìn. Con giáp xung tháng quý tỵ là đinh hợi, ất hợi, đinh mão. 1. Tử vi tuổi tý, dưới tác động xấu của cục diện tương xung, người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi, Bản mệnh cần tránh những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực dẫn đến việc hành động cũng thiếu kiểm soát, gây rắc rối cho chính bản thân mình. Trong ngày hôm nay, bản mệnh cũng có thể nhận được sự quan tâm đến từ những đối tượng khác giới, tuy nhiên, đa số đều không phải những mối quan hệ triển vọng. Dù đã lập gia đình hay chưa, bạn cũng nên giữ khoảng cách với họ. Kiếp tài cho thấy bạn là một người hăng hái, nhiệt tình trong mọi việc, tuy nhiên cũng chính vì vậy mà bạn dễ hành động nông nổi, Hãy sửa đổi tính cách của bản thân nếu muốn nhận được sự tin tưởng của mọi người nhiều hơn. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thân, Thìn. 2. Tử vi tuổi Sửu. Do ảnh hưởng của cục diện tương hại, người tuổi Sửu có tính khí thất thường. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa mà trở thành một người sẵn sàng gây gổ và thay đổi nhanh chóng đến mức khiến mọi người khó hiểu. Cũng vì vậy mà bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi làm việc, đặc biệt là với những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và trau chuốt. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, hãy sắp xếp lại thời gian làm việc, nghỉ ngơi sao cho hợp lý nhé. Hỏa sinh thổ, may mà nửa kia của bạn luôn là một người dịu dàng và thấu hiểu. Nếu có chuyện gì căng thẳng, hãy tâm sự với người ấy, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hơn nữa, nửa kia có thể giúp bạn đưa ra những hướng giải quyết đúng đắn đấy. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, tí, dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Tam hợp giúp đỡ, người tuổi dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay mà không cần phải để tâm quá nhiều đến ý kiến của người ngoài, song cũng vì vậy mà những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng. Bên cạnh đó, người tuổi dần cần duy trì sự nhiệt huyết và kiên trì của mình trong suốt khoảng thời gian tiến hành công việc, đừng chỉ hăng hái lúc mở đầu rồi về sau thành ra bỏ bê, lười biếng, đầu voi đuôi chuột, mộc sinh hỏa, mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau, chính vì vậy mà cả hai đều cảm nhận được mình được nửa kia trân trọng. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, Mão, Tuất, Hợi. 4. Tử vi tuổi Mão, Cục diện tương phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá hào phóng hoặc nhẹ dạ cả tin, dễ rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo. Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ chạm trán với kẻ thù và những mối làm ăn bất lợi. Hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn. Xem tử vi trực tuyến 12 con giáp cho biết hôm nay thường quan cũng đưa ra lời cảnh báo tới những người theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, Hôm nay, bạn chứ nên mâu thuẫn với những người quyền cao chức trọng, nếu không dễ gặp phải rắc rối khó giải quyết. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mùi, tuất, hợi. năm Tử vi tuổi thìn. Thiên quan ảnh hưởng, người tuổi thìn dễ vướng rắc rối trốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng này để tránh mâu thuẫn, xô sát với người khác. Trước khi nêu quan điểm hoặc cảm xúc của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp, kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay, vì thế cần tránh thái độ làm việc chảnh mảng, được chăng hay chớ, nếu không, kẻ xấu dễ nhân cơ hội để hạ bệ bạn. Để giảm thiểu xui rủi, bạn cần nghiêm túc với mọi việc được giao. Hỏa sinh thổ, mối quan hệ giữa con giáp này với cha mẹ của mình rất hòa thuận. Vì vậy, nếu đang bối rối trước tương lai, chưa tìm ra hướng đi cho mình, bạn có thể chia sẻ với cha mẹ và tham khảo ý kiến của họ. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ quý nhân phù trợ, thân, dậu, tý, 6. Tử vi tuổi tỵ Công việc của người tuổi tỵ tiến triển thuận lợi trong ngày nhờ có sự trợ giúp của tam hội. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã và ham học hỏi. Con giáp này có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt mấy lâu nay. Người đó sẽ chỉ có bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai. Hãy khiêm tốn lắng nghe gợi ý chỉ dạy, xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay kiến là ngày thích hợp để xuất hành hoặc giá thú. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch thực hiện những công việc này thì bạn nên thực hiện ngay, chứ nên chần chừ, do dự, để lỡ mất thời cơ tốt đẹp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, sửu, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Cục diện tự hình gây ra những tác động xấu cho người tuổi ngọ, bạn không chịu được những lời nói khích bác của người khác và dễ đưa ra những quyết định cũng như hành động nông nổi. Điều này có thể mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và chúng sẽ có giá trị hơn những lời khen khách sáo nhiều. Nếu có việc cần thiết phải đi xa trong ngày hôm nay, bạn có thể đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần, đồng thời xuất hành vào giờ hoàng đạo để có thể được may mắn, thuận lợi hơn giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Hỏa sinh thổ, người tuổi mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy cởi mở hơn trong giao tiếp, bởi biết đâu bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn bàn bạc và giúp đỡ nhau trong mọi công việc. Khoảng thời gian ở nhà chính là khoảng thời gian bạn được thư giãn thực sự. Chính quan nâng đỡ, bạn gặp nhiều may mắn trên phương diện học tập hoặc sự nghiệp. Chỉ cần kiên định với mục tiêu đặt ra và cố gắng hết mình vì nó, bạn sẽ đạt được thành công như mong đợi. Giờ tốt trong ngày, 5 giờ đến 7 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, ngọ, mùi. 9. Tử vi tuổi thân Thiên ấn chiếu mệnh, người tuổi thân có thể thể hiện được ưu thế của mình trong cách ngành nghệ thuật, nghiên cứu hoặc dịch vụ, bạn nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp và có cơ hội phát triển tốt trong tương lai. Tuy nhiên, bạn cần mở rộng các mối quan hệ của mình, quan tâm đến những mối quan hệ xung quanh hơn là chỉ chìm đắm hoàn toàn trong thế giới riêng của mình. Tạo quan hệ tốt với mọi người cũng giúp con đường thăng tiến của bạn thuận lợi hơn. Hỏa khắc kim cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nữ kia không quá tốt đẹp. Hai bên có thể hiểu lầm nhau về một vấn đề nào đó, Đừng vội nóng giận và quy kết trách nhiệm cho ai, hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau để hóa giải mọi xích mích. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, thìn, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Chính ấn nâng đỡ, người tuổi dậu luôn hết mình trong công việc sẽ nhận được sự đánh giá cao của tất cả mọi người. May mắn hơn, bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của mình, Bản mệnh là người khiêm tốn nên luôn lắng nghe và học hỏi mọi người xung quanh, nhờ vậy mà bạn không ngừng tiến bộ. Hãy đặt cho mình những đích đến cao xa hơn chứ đừng vội hài lòng với vị trí hiện tại, bởi tiềm lực của bạn vẫn chưa được khám phá hết đâu. Hỏa khắc kim cho thấy các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình, quá vội vã chỉ khiến bạn dễ chuốc lấy tổn thương trong tương lai. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ quý nhân phù trợ, thìn, Tị, sửu. 11. Tử vi tuổi tuất Thiên quan giáng họa, người tuổi tuất dễ phải đối đầu với quan lại xấu trong chính quyền. Vì vậy, bạn cần chú ý cách hành xử của mình, nếu có thể thì nên hạn chế tiếp xúc với những người như vậy nếu không muốn rước họa vào thân. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nên chú ý đến những kẻ bất ngờ tiếp cận mình. Đó có thể là kẻ tiểu nhân đang tìm cơ hội để hãm hại bạn. Trong thời điểm này, bạn không nên dễ dàng tin theo lời suối bẩy của bất cứ ai. Hỏa sinh thổ, con giáp này có một mái ấm rất hạnh phúc. Nếu đã kết hôn, hẳn người ấy sẽ luôn thấu hiểu và thông cảm với những hành động của bạn, cho dù bạn có nóng nảy và làm người ấy phật lòng đi chăng nữa. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, tuất. 12. Tử vi tuổi hợi ngày. Thủy khắc hỏa, người tuổi hợi sẽ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội, không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp trả bạn một tình cảm tương tự. Vì vậy, dù gặp phải chuyện này, bạn cũng không nên quá thất vọng hoặc tổn thương. Trong gia đình, mối quan hệ giữa đôi bên cũng không được như mong muốn. Hai người tỏ ra khá lạnh nhạt với nhau. Hãy tìm hiểu nguyên nhân của sự dạn nứt này là gì và hàn gắn ngay khi còn kịp. Đừng nên bỏ mặc mọi chuyện muốn tới đâu thì tới. Tỳ kiên cho thấy bạn dễ vướng phải rắc rối với bạn bè,